chào các bé Các bé ơi, ừ. hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới Chị chúc các bé và gia đình có một năm mới thật nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc nha uhm, Thật sự là bây giờ chị đang có một cái mật bí nho nhỏ với các bé Và có một cái trò chơi rất là hấp dẫn Giúp cho các bé có thể ở nhà Và có thể giải khuây cùng với bạn bè hoặc cùng với gia đình mình Đó chính là trò chơi Đi tìm kho báu Thôi Nè Hai cái trông trống rảnh lắm mặt quá hả làm gì quay hoài á em chơi trò quay trong chóng để trí não em dễ dàng phát triển hơn phát triển chưa dạ rồi muốn xỉu quá trời đất ơi có nghe nè dạ sao tết tới nơi rồi sao mà nó chán gì gì ờ à, kêu nấu ăn đi bà Ê. nấu ăn dở gì gì kêu tôi nấu ăn hay là mình chơi bún thun đi vui không được gì thôi chơi bún thun nghiêng trò chơi dở ẹt chứ ngồi giờ này chơi bún thun vậy chứ bây giờ anh nghĩ ra trò, trò chơi đi suy nghĩ đang suy nghĩ à đang suy nghĩ em suy nghĩ đang suy nghĩ đang suy nghĩ ra rồi ra rồi nói gì đi nói nói trò gì ta sẽ chơi một trò, trò chơi trò chơi đó tên là trò chơi con ong màu xanh sao tự nhiên con ong màu xanh nè sọc xanh xanh xanh này con ong thì nó sọc ngang ngang không dám đâu sai rồi sọc ngang ngang vậy là sọc của con ngựa văng ơi ngựa vàng là phải sọc màu đen nhưng <laughs> mà anh sọc màu xanh trời đất ơi đi học màu sắc lại đi con ong nào mà màu xanh màu trắng à. sao ông ông bị à. gì? con ngựa rằng nào mà xanh màu trắng con ông là màu gì ông màu vàng với màu gì với là màu đen ờ à, con ngựa rằng màu gì màu trắng màu đen ờ à, chứ đâu ra mà màu xanh màu đen màu xanh màu trắng chúng ta mặc đồ thế này là đồ thủy thủ chúng ta sẽ lên tàu lên để tàu. chơi trò chơi đi tìm kho báu ừ. nào mình cùng tìm kho tàng nhé chúng ta mau lên tàu tàu mình vượt sông hãy mau mau lên tàu ta đi tìm kho tàng ở đâu ở đâu ở đâu nào nhìn bản đồ sẽ cho ta biết đường à, trời ơi quá nhưng mà cái điều quan trọng là bản đồ đâu thì bảo vậy hay giờ không thấy gì đâu không thấy gì đâu nó xè ra thương tướng kho tàng hả gì vậy anh nhìn đi là cái gì vậy cái, gì vậy thấy cái gì không đây là một con trăng con trăng một con trăng rất dài nó nghĩ sao mà cái này là con trăng nè em em nhìn nè đó đây nè cái này là con trăng nè đó đây cái con trăng của nó nè thấy ghê không mình phải tưởng tượng là có quái vật có thú kỳ lạ đúng oh. rồi ờ. đúng rồi ừ. bây giờ làm sao con trăng này trăng sao? đi về con trăng chỉ sợ sợ sợ sợ lại nha sợ lại nha <laughs> <laughs> ghê quá nhưng mà bây giờ cái điều quan trọng á em không biết là cái bản đồ nằm đâu á nói chung bây giờ chúng ta phải đi tìm bản đồ đi ừ. nào mình cùng tìm kho tàng nhé chúng ta mau lên tàu tàu mình vượt sông hãy mau mau lên tàu ta đi tìm kho tàng ở đâu ở đâu ở đâu nào nhìn bản đồ sẽ cho ta biết đường wow đi tìm kho báu thì phải có bản đồ Nhưng mà không biết bản đồ ở đâu À họ đang tìm kìa Chúng ta hãy theo dõi tiếp câu chuyện xem nào Bản đồ ở đâu ha, Ở đây Tại sao lại ở đây Đây là tấm bản đồ tưởng tượng Tưởng tượng Hãy tưởng tượng Đây là một mô hình người máy Sau khi chúng ta bấm ra Ra Dễ thương không Bản đồ chỉ là một hai ba không thùng giấy không hà thôi không phải kho báo rồi ở rồi xếp lại đàng hoàng dạ chơi thì phải sắp xếp ngăn nắp lại tụi em thiệt đúng rồi rồi xong để gọn gọn lại đây đây đây dọn dọn để để gọn gọn sau gốc cây đi rốt cuộc không sao? có phải là cái kho báo gì đó. hết trơn gọn lại nó chơi đừng có bay ra rồi à bạn vâng rồi bây giờ đi. không có chỉ ở đây nữa em biết rồi bây giờ nhìn em nè cái đúng nè không nhìn em đi à hả à. bao sao không bao <laughs> ôi sao bao ôi sao bao cái này là nón mà mình đội chơi halloween mà trời đất ơi chơi từ halloween năm ngoái tới bây giờ mới mới đi dẹp con là trời Đó ơi mùi ơi nó chua hơn bốc riêu nữa thiệt á vậy giờ dẹp, sao dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp dọn dọn dọn dọn dọn Em đem vô nhà nha đem vô nhà dọn dẹp đàng hoàng đi đây đem đem vô cho chơi cái gì cũng phải gọn gàng đó để lên đầu sau dạ, đi vô trời ơi còn đống lá cây nữa nè không rồi hốt xong bỏ rồi. vô hốt bỏ vô thiệt tình đây hốt lá cây bỏ vô hốt bỏ vô hốt bỏ vô đó vô thùng rác để lá gần vô gốc cây để làm phân bón cho cây luôn sao kỳ vậy ta rõ ràng là có bản đồ bản đồ chỉ bên trái rồi còn chỉ bên phải nhưng mà kho báo thực sự ở đâu cái bản đồ vô dụng bản đồ có làm gì hết trơn á bây giờ Ôi. sao bây giờ không lẽ tìm không ra kho báo thiệt sao chúng ta không tìm được kho báu rồi à, <laughs> không biết đâu tại sao con khóc bút ông bút ở đâu vậy ông bút bút ông bút cho con một điều đi ông bút ơi ông bút bút bột bột đâu bột cái gì mà bột mẹ đây chứ bột nào à, à dạ ơ thôi thôi con đứa mẹ. à không mẹ mẹ à, dạ mẹ ủa mẹ mẹ mẹ ra đây làm gì tụi con đang chơi ngoài giường mà dạ mẹ phải hỏi mấy con đang làm cái gì á sao hôm nay vườn nhà mình sạch sẽ quá vậy đáng à. đâu mẹ biết tụi mình chơi là mẹ quýnh tụi mình nó trời quýnh tụi mình tại vì bữa nay tụi mình ham chơi tụi mình quên học quá tụi mình không dọn dẹp gì trơn bày bộn nhà cửa ra mẹ hay hay mắng tụi mình nó má thôi hôm nay mấy con chơi trò gì vậy bày cho mẹ chơi với dạ đi tìm kho báu đi tìm kho báu hả tìm, tìm không ra kho báu tìm ra kho rác không à vậy hả tìm ra kho rác cái giờ lụm hết trơn mà lụm xong kho rác vẫn chưa thấy kho báu ừ. này hả mấy con lại đây mẹ nói này nè thật ra ở nhà mình có một kho báu rất là lớn ở đâu mẹ à. ở đâu mẹ ở đâu có mà mẹ nói con đi mẹ giấu kỹ lắm ở đâu ở đâu ở đây nè ở đây ừ, ở đây nè ở, ở đây là tụi con tìm hết trơn đâu có thấy cái gì đâu hết rồi ra kho rác không có kho báu thiệt ừ các con là kho báu của mẹ vậy là sao mẹ con là kho báu của mẹ tôi con không có hiểu không có kho báu nào quý hơn các con hết á mẹ khen mình à. đúng rồi. rồi hôm nay các con rất là ngoan nè vừa chơi rất là giỏi ở nhà nè mà là còn dọn còn giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa nữa đúng à, không à, <laughs> trời ơi xưa giờ mình cứ đi tìm kho báu mà mình quên chính tụi mình cũng là một kho báu đó nha à. <laughs> mẹ chơi chung với tụi con nha nào mình cùng tìm kho tàng nhé biết hiểu Chúng ta mau lên tàu Đảo Đảo Tàu mình vượt sông Vượt sông vượt sông vượt sông Hãy mau mau lên tàu Ta đi tìm kho tàng Ở đâu ở đâu ở đâu Nào nhìn bản đồ Sẽ cho ta biết đường các bạn ơi, chỉ với trò chơi đi tìm kho báu nho nhỏ thôi Nhưng mà các bạn đã có thể dọn sạch vườn nhà giúp cha mẹ Và cũng phát hiện ra kho báu không đâu xa xôi hết Chính là những đứa con ngoan, những đứa con bé bỏng của cha mẹ các bé ơi, trong những ngày này, các bé hãy cùng dọn dẹp nhà cửa để đón một năm mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc các bé nha.